viên dùng để ép phân này thì bà con lưu ý khi ép phân thì chúng ta cũng để độ ẩm khoảng 15 đến 20 phần trăm mà sang 4 ly này nếu và con ép ờ, lớn hơn có thể dùng sang 6 ly hoặc là 8 ly ra bên rất là trơn rất là đẹp ở đây hơn ra rất là đẹp ra cho sang 4 ly nhé còn uh, bà con còn sang lớn hơn thì chúng ta sẽ lắp 6 ly hoặc là 8 ly uh, cân chỉnh ngắn thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái ờ, uh, dao ở đây lên bên bên phân ờ, ra chúng ta nó sẽ ra ngắn hơn 那真干吗？ vùng luôn này, bên cám cực kỳ chặt luôn đối với những cái ờ, dòng cám này nó đủ độ ẩm thì với lại độ sức ép thì nó sẽ ép ra những viên đẹp như thế này Đấy, có độ chắc cực đây Thank you.